Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2021, tức ngày 8 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Tý, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu. Còn giáp xung ngày Giáp Tý hôm nay là Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân. Còn giáp xung tháng Kỷ Hợi là Tân Tỵ, Đinh Tỵ. 1. Tử vi tuổi Tý. Chính ấn dự báo người tuổi Tý sẽ có một ngày làm việc khá bận rộn, hối hả, kể cả khi giờ công sở đã hết, Tuy nhiên, khi mà công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, thì bạn sẽ có một buổi tối hoàn toàn thư giãn bên bạn bè, người thân. Vậy thì có lý do nào để không cố gắng chứ? Hiện tại, có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm xử lý thì trên thực tế, bạn lại loay hoay với những việc của người khác mà né tránh những vấn đề của bản thân. Hãy đối diện vì né tránh thì về lâu dài chẳng có ích lợi gì cho bạn đâu. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 8 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi,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 Chính tài là tín hiệu đáng vui cho những người tuổi sửu gặp khó khăn về tiền bạc trong thời gian qua. Có người hỗ trợ bạn có chút tiền, hoặc chỉ là một lời khuyên giúp bạn trở nên khôn ngoan hơn về tiền. Ngũ hành xung khắc cho thấy, đây là ngày mà sức ảnh hưởng của người khác có thể tác động đến bạn nhiều hơn là bạn nghĩ, và điều đó vô tình khiến cho bạn đánh mất giá trị của chính mình. Hãy tự tin vào năng lực, sự cố gắng của bạn và những thành quả mà bạn sẽ có được. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, thìn. 3. Tử vi tuổi dần Môi trường làm việc thiếu lành mạnh dưới sự tác động của tỷ kiên là tác nhân khiến bạn khó lòng tập trung làm việc trong ngày nay đấy con giáp tuổi dần. Bạn phải chấp nhận sự thật rằng không phải ai cũng đối xử tốt với bạn vì họ cũng chỉ đang phục vụ lợi ích của mình mà thôi. Mộc, thủy tương sinh giúp cho tình cảm của bản mệnh với một nửa của mình trở nên êm ấm, hạnh phúc. Tình hình sức khỏe lúc này, cũng có cơ hội được cải thiện khi mà bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày tam nương sát. Ngày này được xem là ngày xấu. Bản mệnh lưu ý nên tránh việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 4. Tử vi tuổi mão. Người tuổi mão đối mặt với tác động của hình hại vô lễ, nên bạn dễ phạm sai lầm trong ngày này chỉ vì một lời nói vô tình. Thậm chí, có người còn suy diễn để khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn, khiến bạn trở thành tác nhân gây ra những rắc rối mới. Một số vấn đề trong giao tiếp sẽ trở thành nguyên nhân cho những phút không thoải mái của con giáp tuổi mão, trong ngày có kiếp tài. Thế nên nếu bạn có bất cứ băn khoăn, mâu thuẫn nào với các đối tác, đặc biệt là bạn đời thì nên để sang một thời điểm khác, khi cả hai dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên lưu ý kiêng cữ, chôn cất, cưới gà, xây cất nhà, chủ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, sử, Tỵ. năm Tử vi tuổi Thìn. Ngày có tam hợp mang tới những cảm xúc mới mẻ, cho người tuổi Thìn đang có ý định mở lòng tìm hiểu một người khác giới. Hôm nay rất phù hợp cho các cặp đôi thực hiện cuộc hẹn hò lãng mạn, để làm mới tình yêu của mình. Thiên tài mang tới vận may về tiền bạc mà chính con giáp tuổi thìn không thể ngờ tới. Có thể lâu nay bạn cố gắng để tìm cách gia tăng thu nhập không hiệu quả, nhưng nay đã tìm ra đường hướng phù hợp nhất với hoàn cảnh của chính mình. Thổ thủy xung khắc dự báo sức khỏe của bản mệnh không được đảm bảo, thời gian này bạn thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu khoa học, hay ăn đồ ăn nhanh nên bạn dễ bị mệt, làm việc không được lâu vì cơ thể uể oải. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ, tị, sửu. 6. Tử vi tuổi tị Thực thần mang lại sự cân bằng trong tâm trí của người tuổi tị, ngày phù hợp để lắng nghe những cảm xúc của mình một chút nhé. Điều đó hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hiệu quả một ngày làm việc của bạn đâu. Nghỉ ngơi, thư giãn và thấu hiểu mình là một điều vô cùng quan trọng đấy. Hỏa thủy xung khắc cho thấy, cách ứng xử lạ lùng của một người nào đó, ngày hôm nay có thể khiến cho bạn đặt câu hỏi. Hẳn nhiên đối phương có lý do của họ, và trước khi phản ứng thì hãy cố gắng để tìm hiểu vì sao nhé. Bạn sẽ thấy rằng mình có lý do để có thể thông cảm được cho họ đấy. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày can giáp, ngày can giáp không trị bệnh ở đầu. Do đó, bản mệnh nên lưu ý việc này trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. 7. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ chính là người cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, ngày hôm nay dưới sức ảnh hưởng của thương quan. Nếu không phải là bạn thì sẽ là ai chứ? Hãy làm tốt những trách nhiệm của mình là sẵn sàng để đương đầu với thử thách được dành cho bạn ngày hôm nay nhé. Ngũ hành xung khắc khiến ngày bản mệnh không sẵn sàng để đối diện, mà bạn chỉ muốn trốn chạy. Điều này có nghĩa là bạn có thể gặp những sai lầm nhỏ nhỏ, những hậu quả mà bản thân không muốn đón nhận. Nếu bạn tập trung vào những công việc được giao phó, trách nhiệm cần hoàn tất thì mọi việc không tệ như vậy đâu. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài cửa phòng thai phụ. Do đó, thai phụ không nên di chuyển vị trí hoặc tiến hành các hoạt động sửa chữa như đục lỗ, đóng đinh, đổi cửa, thay khóa, sơn cửa. Việc làm này có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão. 8. Tử vi tuổi mùi, Người tuổi mùi đang cố gắng tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân ngày hôm nay, nhưng bạn hoàn toàn biết rằng có những việc này không thể ép buộc, nhất là khi có tí mùi tương hại, dù bạn muốn hiểu hay không. Có một số chuyện càng cưỡng cầu, bạn càng không đạt được đâu. Chính tài giúp con giáp tuổi mùi có quyết định khôn ngoan hơn với tiền bạc, ngay cả việc đầu tư thì bạn cũng đã có được lãi ngay từ khi bạn xuống tiền. Thậm chí, một số dự án cũ của bạn còn được đầu tư thêm khi họ tin tưởng bạn. Thổ thủy xung khắc khiến tình cảm đôi lứa có vẻ đang lạnh nhạt khi bạn và người ấy nhận ra ngày càng có nhiều khác biệt. Thậm chí, bạn bắt đầu có thói quen bắt lỗi đối phương và chỉ nhìn thấy những điều không tốt ở họ. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Tam hợp có thể mang tới lời hứa hẹn khi người tuổi thân và một nửa của mình đang say, trong tình yêu. Thế nhưng, Đừng dệt mộng quá lâu vì cảm xúc nhất thời này cũng sẽ sớm qua đi thôi. Những cặp đôi lúc này có thể hàn gắn tình yêu nếu cả hai cùng cho nhau cơ hội. Thiên quan nhắc nhở người tuổi thân biết rằng, sự hiếu kỳ có thể trở thành vấn đề của ngày hôm nay, bởi vì nó khiến cho bạn mất tập trung vào những mục tiêu quan trọng, mà lại bị lạc đường bởi những cảm xúc tức thời. Hãy cố gắng giữ cho mình sự tập trung cao độ hơn nhé, nếu bạn muốn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kim, Thủy Tương Sinh cho thấy nhiều người thực hiện được mục tiêu giảm cân hay tăng cân của mình, khiến họ trầm trồ vì cơ thể khỏe và đẹp của bạn. Một số người còn đọc được cuốn sách hay họ kèm theo những chỉ dẫn tuyệt vời về sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. 10. Tử vi tuổi dậu Tí dậu tương phá, khiến con giáp tuổi dậu làm gì cũng khó yên vì trong lòng bạn có nhiều lo lắng, hơn nữa điều kiện ngoại cảnh lúc này không tốt cho bạn thực hiện những kế hoạch lớn lao, có tính dài hạn. Những bài học thú vị mà bạn có thể nhận được từ cuộc sống lại đến từ những người xa lạ dưới sự tác động của chính quan cho dù con giáp tuổi dậu không bận tâm mấy. Tốt nhất đừng cố định mục tiêu của mình vào một nhân vật nào đó được định danh là tấm gương, cuộc sống là sự mở lòng sẵn sàng để học hỏi đấy. Ngũ hành tương sinh là tin vui liên quan tới sức khỏe đối với những người tuổi dậu ốm lâu, Nay nhiều người còn có cơ hội khỏi bệnh khi tìm được bác sĩ giỏi. Hơn nữa, chính tinh thần lạc quan của bạn cũng giúp cho việc hồi sức diễn ra nhanh chóng. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần. 11. Tử vi tuổi tuất Thiên tài mang tới tài lộc để con giáp tuổi tuất dễ cải thiện tình hình tài chính. Những ai muốn thu nhập tăng lên cũng có cơ hội tìm ra đường hướng phù hợp cho mình. Nhiều người xây dựng được kế hoạch tiền bạc từ lâu, thì hôm nay đã đạt được mục tiêu của mình sớm hơn dự định. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này, hai người quá ít thời gian dành cho nhau, những người yêu xa sẽ vì xa mặt mà cách lòng, tình cảm phai nhạt ít nhiều. Người độc thân lúc này cũng có cảm giác mất phương hướng. Sức khỏe quan trọng vì thế bạn đừng lơ là, và đừng đợi đến khi bị bệnh mới để ý tới. Hãy chăm sóc bản thân khỏe mạnh, bạn sẽ đủ sức lực, năng lượng để làm những việc mình muốn, giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Tý. 12. Tử vi tuổi Hợi. Tam hội đang hối thúc người tuổi Hợi rất dồn nhiều tâm sức vào một mối quan hệ nào đó và quả thực càng vun vén, đặt niềm tin vào nó, những giá trị mà bạn có được sẽ càng ý nghĩa. Nhưng bạn cũng cần phải có sự trung thực, đôi khi phải sẵn sàng cho sự thỏa hiệp. Đó là điều đòi hỏi bạn phải thực sự nỗ lực đây. Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời cho tất cả các con giáp tuổi hợi. Bạn có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo khi bạn ở bên những người trẻ tuổi hơn mình, kể cả những đứa trẻ. Nhờ thế mà bạn có được những phút giây thực sự thoải mái, thư giãn và thậm chí học được những cảm xúc tích cực từ họ. Thủy khí vượng khuyên những ai có bệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, bạn không thể làm việc gì quá lâu vào ngày này. Hơn nữa, nên quan tâm hơn chế độ ăn uống, nhớ phải đảm bảo đủ dinh dưỡng hơn bạn nhé